Xin chào các bạn Hôm nay Thầy lại lên lớp với các bạn ở bộ môn hóa học lớp 9 trong chương trình ôn tập về tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ và hôm nay ta tiếp tục ở dạng một là xác định chất phản ứng ở phần này hết video hôm nay thì ta sẽ chuyển sang dạng 2 là bài tập nhận biết vậy thì ở video này thì số phận các bạn lại làm lại tiếp tục là một số dạng bài tập về xác định chất phản ứng và tiếp quy trình học à, các bạn nhớ trong quá trình theo dõi các bạn chú ý để theo nhận được những video mới nhất các bạn hãy đăng ký kênh và à, giới thiệu cho những người bạn của mình biết để cùng học về hôm nay thì giới thiệu các bạn bài một cho các chất gồm lưu huỳnh dioxit axit uric nát thì các nát kali oxit magie sunfat đồng hai hydrat sắt hai đồng rua canxi hydroxit sắt và natri yêu cầu của đề bài có chất nào là nước địa Phương chỉ bảo phải ra vậy thì ở đây ta sẽ có các cái thứ nhất về câu a ta xác định chất là tác dụng với nước ta ôn tập lại tính chất học của nước tính chất học của nước thì nước phản ứng với cái gì ta học lớp 8 nước phản ứng thứ nhất là kim loại và chỉ có năm kim loại phản ứng với nước lưu ý phải lưu ý có năm kim loại thường gặp phản ứng với nước một là natri hai là kali ba là canxi bốn là bari và năm là li vậy thì ở đây ta xem xem thứ hai là nước tác dụng với gì nhỉ nước tác dụng với oxit axit và cái tiếp theo đó là nước tác dụng với oxit bazơ về kim loại đó có hai kim loại là sắt và natri vậy sắt thì nước không phản ứng rồi đúng các bạn nhỉ vậy thì kim loại natri tiếp theo về nước à, về oxit axit thì ta có là SO2 và L2 phải là ngưng hữu được không bạn nhé về oxit bazơ oxit bazơ thì có những oxit bazơ tác dụng nước thì có 5 loại oxit bazơ thường tác dụng nước một là natri natri oxit hai là kali oxit ba là canxi oxit bốn là bari oxit và năm là liti oxit thế thì ở đây trong ca ở đây oxit bazơ thì có KO2 à KO và carnio thuộc loại oxit tác dụng với nước rồi đó ta có đây là carnio và như vậy nước tác dụng với ba chất mình ta có các chất phản ứng với nước thì gồm có là thì các bạn nhỉ natri lưu huỳnh dioxide và kali oxit về phương trình hóa học các bạn có thể tự ghi được phương trình hóa ở đây ta có là natri phản ứng với nước ở phản ứng này tạo thành natri oxit cộng với hydro Đấy, ta cân bằng thứ hai là lưu huỳnh à, dioxit cộng với nước thì tạo thành axit sunơ và cái thứ ba là K2O cộng nước tạo thành KOH à, đó là cái tính chất cái cầu thứ A của ta là tác dụng với nước bây giờ ta sẽ thực hiện làm câu B là tác dụng với chất nào tác dụng với dung dịch BaOH tất cả thế thì dung dịch BaOH tất cả hai lần ta xem xem dung dịch BaOH tất cả hai lần và dự tan đúng các bạn nhỉ vậy nó có mấy tính chất à nó tính thứ nhất đó là phản ứng với gì nhỉ tác dụng với gì đây tác dụng với oxit axit vậy ta đây sẽ có oxit axit nào không nhỉ tiếp theo là tác dụng với axit có mà à có axit đó là H2SO4 và cái thứ ba là tác dụng với gì các bạn nhỉ tác dụng cái gì đấy dung dịch muối vậy thì ở đây có tác dụng dung dịch muối nào các bạn nhỉ à có ở đây ba hydroxit có thể tác dụng trong phản ứng giữa dung dịch muối và à, dung dịch bazơ và dung dịch muối có điều kiện là sản các chất tham gia phản ứng ở dạng dung dịch và sản phẩm tạo thành phải có ít nhất cho chúng ta vậy là ta thấy là La2C3 là muối magie sulfat là muối đồng hai hydrat là muối sắt hai còn độ là muối vậy là bốn vậy ta xem xem bốn muối này đều tăng do đó điều kiện đầu tiên là các chất ở dạng dung là thoáng hẳn điều kiện thứ hai là sản phẩm tạo thành phải có ít nhất một chất không tan hoặc bay hơi hoặc cấp tụ vậy ta thấy rằng nếu như phản ứng với na 2 co 3 tạo thành BaCO3 là chất không tan phải không vậy phản ứng được với gì các bạn nhỉ Na2CO3 đối với mf 4 phản ứng các bạn nhỉ có vì tạo thành BAF4 kết tủa và magie hydroxit cũng kết tủa sau đó tác dụng luôn với magesulfat à. với đồng hai hydrat tương tự như vậy đồng hai hydrat thì nó tạo thành đồng hai hydroxit là chất không tan vẫn thỏa mãn sau đó là CuNO3 tất cả hai đấy và cái gì đấy các bạn nhỉ và đây là quả hệ đây à còn nữa là FeCl2 có phản ứng không các bạn nhỉ à có đúng nhá vẽ c bằng hai nó vẫn phản ứng vẫn phản ứng để tạo thành như thế các bạn nhá à, để tạo thành FeOH đã hai lần và BaCl2 và Fe đã hai lần là chất không tan do đó nó phản ứng vậy thì đối với các chất phản ứng dung dịch BaOH hai lần là các chất với dung dịch BaOH tất cả hai lần gồm có thứ nhất là SO2 đây là liệt kê thứ hai là H2SO4 thứ ba là Na2CO3 thứ tư là MgSO4 thứ năm là CuNO3 tất cả hai lần và thứ sáu là FECY Đấy. vậy thì ở đây ta được mấy các bạn nhỉ được tổng là mấy chất đấy à là 6 chất nên có 6 phương trình hóa các bạn thực hiện thì phương trình hóa SO2 oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ thì tạo thành muối và nước thứ hai là axit tác dụng với bazơ thì cũng tạo thành muối và nước thứ ba là Na2CO3 cộng với muối tác dụng với bazơ tạo thành muối mới và bazơ mới Đấy, các bạn hiểu như vậy tiếp theo tương tự như vậy mũi tác dụng với 3 giờ tạo thành mũi mới cộng 3 giờ mới Đấy. tiếp tục là CU nổ 3 và cuối cùng là sắt hai của đầu đua cũng thế tạo thành sắt hai hydroxit là chất không tan lọc cộng với ba của đầu đua thì như vậy ta đã làm xong câu B bây giờ ta đến câu C câu C cách làm chúng ta cũng tương tự như vậy các chất phản ứng với dung dịch axit sulfuric với dung dịch axit sulfuric thuộc loại chất nào ta cổ đúng không ở ờ, đây ta gọi là dung dịch tại hạt trước H2SO4 các bạn ghi ra ngoài thứ nhất là loại axit thì tác dụng với kim loại và đây có kim loại không à có và có hai kim loại là sắt và natri và hai kim loại này thì đều phản ứng với axit uric tiếp theo ta lại tính chất thứ hai đó là tác dụng với gì các bạn nhỉ Ba giờ thì có ba giờ các bạn nhỉ à có là ba giờ là CaOH tất cả tiếp theo là tác dụng với dung dịch gì các bạn nhỉ à, tác dụng với oxit ba giờ thì có đấy các bạn à oxit ba giờ thì có nhỉ có K2O là oxit ba giờ và cái tiếp theo nữa là tác dụng với gì các bạn nhỉ dung dịch về dung dịch mũi đây thì ta phải xét xem nó có phản ứng hay không thì có điều kiện xảy ra đối với mũi nát thì con nát thì hiển nhiên là phản ứng rồi đúng không quen thuộc quá rồi vì axit là axit yếu đúng không ạ đối với magie sunfat thì hiển nhiên là không vì trung gốc là gốc gì các bạn nhỉ à là gốc sunfat rồi không phản ứng được với đồng hydrat thì không tạo thành chất kết tủa và cũng không tạo thành chất dễ bay hơi hay phân hủy do đó nó cũng không xảy ra phản ứng đúng không ạ đối với thì các bạn nè đối với sắt hai clorua thì có phải ứng không các bạn à có bởi vì tạo thành axit chlorhydric là axit dễ bay hơi do đó tác dụng với sắt hai clorua đấy vậy cuối cùng chúng ta có acidic sẽ phản ứng với sắt natri này canxi hydroxit kali hydroxit à kali hydroxit, natri monat và sắt hai clorua đấy do đó ta phải biết ta phải biết là các chất phản ứng với với gì nhỉ dung dịch H2SO4 Đấy. cùng đó là thứ nhất là Fe này natri này thứ hai là K2O này thứ ba là tư là Na à, thứ năm là Na2CO3 và FeCl như à, vậy từ đó ta sẽ có phương trình hóa học của chúng ta phương trình hóa học của chúng ta gồm một Fe cộng với H2SO4 ở đây thì loãng thôi đúng nhỉ thế tạo ra FeSO4 cộng với à, à. về natri cộng với h2 s bốn thủ vậy tạo thành gì các bạn nhỉ à, tạo thành thì tạo thành muối và nước và muối đây là muối gì đây à muối CaSO4 cộng với nước và đây hai phần của nước như thế tiếp theo nữa là Na2CO3 thì cộng với H2SO4 đây là axit tác dụng với muối tạo thành muối mới muối mới đây là muối N CO2 cộng với H2O cái này phải vừa nhắc các bạn là acyclic H2CO3 và cái cuối cùng đó là FeCl2 cộng với H2SO4 thì tạo thành à muối là FeSO4 rồi cộng với HCl à, thì đây là toàn bộ cái nội dung của câu C toàn bộ nội dung của câu C bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm câu câu D thì câu D thì là như thế nào đấy các bạn nhỉ là các chất nào phản ứng với dung dịch BaCl2 ở đây thầy sẽ xóa câu gì nhỉ câu A đây qua các bạn các xong rồi đúng nhỉ thầy sửa câu D phần đây này câu D phần đây thế thì chất nào phản ứng với dung dịch dung dịch BaCl2 thế thì dung dịch BaCl2 ta lại xem xem là BaCl2 là dung dịch gì à là muối đúng không các bạn nhỉ vậy muối tác dụng với gì thứ nhất là tác dụng với axit đúng không vậy có axit không có có H2 vậy phản ứng không à có vì tạo thành axit chlorhydric giống tương tự đây nó là như là bạn thử giải bài hơi rồi nó tác dụng với H2F4 đồng thời tạo thành vaf đúng là chất kết của rất bền đấy bạn như thế thứ hai là tác dụng với gì các bạn nhỉ Ba bazơ tác dụng ba bazơ thì ở đây có BaCl2 với CaOH2 này có phản ứng không bạn nhỉ à không phản ứng vì sao? phản ứng xảy ra không có chất nào kết tủa hoặc bài hơi Đấy, hoặc phân hủy do đó hai cái chất này không phải đúng với nhau rồi tác dụng bazơ không phản ứng. tác dụng cái gì các bạn nhỉ tác dụng kim loại tác dụng gọi là đấy con nát đi thì kim loại kiềm không ra khỏi đến đẩy muối rồi nó có tác dụng với gì các bạn nhỉ FL à không vì sắt là kim loại yếu hơn kim loại bari để không xảy ra phản ứng các bạn ạ đấy ở đây có lưu ý rằng là nhiều bạn lý luận rằng là natri vẫn phản ứng với vì natri đã sử dụng với nước để tạo thành vì nhận NaOH rồi cộng với ở đâu? hydro nhưng NaOH cũng không phản ứng với được BaOH là là 3ACl2 vì cũng không tạo thành chất kết tủa. do đó không xảy ra phản ứng này hơn nữa ở đây người ta nói chất nào phản ứng tức là không xảy ra phản ứng trung gian còn ở đây Na cộng với H2O tạo thành nào là phản ứng trung gian không được đấy cái điều này không xảy ra tiếp theo ta có là thế nào đấy các bạn nhỉ là mặt tác dụng với gì nữa các bạn đấy à tác dụng với muối muối tác dụng với muối thế thì muối tác dụng với muối ở đây là có những muối nào tác dụng với nhau thì ở đây ta có rằng là BaCl2 có thể phản ứng được với để tạo thất tủa thì tác dụng được với Na2CO3 vì tạo thành BaCO3 kết tủa đúng nặng đồng thời tiếp tục thế nào đấy nhỉ à tác dụng được với MgSO4 vì tạo thành ra là BaSO4 cũng là chất kết còn đối với đồng nitrat thì không được vì không tạo thành chất kết tủa cũng như đối với sắt hai của thì không Đấy. vậy do đó BaCl sẽ là chúng cái mấy chất thưa các bạn nhé ba chất do đó các chất phản ứng với dung dịch BaCl2 gồm có H2SO4 Na2CO3 và MgSO4 Đấy. bây giờ ta sẽ viết phương trình hóa học phương trình hóa học được nhỉ thế có phương trình hóa học phương trình hóa học gồm có là gì đây là H2SO4 cộng BaCl2 để tạo thành BaSO4 rồi Na2 CO3 cộng với BaCl2 để tạo thành BaCO3 cộng NaCl à, các bạn hiểu như vậy và cuối cùng đó là MgSO4 cộng BaCl2 để tạo thành BaSO4 và cộng với MgCl2 và như vậy là xong bài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 à, chúc các bạn học tập thật tốt môn hóa học lớp 9 xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo